rõ kê lưu có thia cú nữ chùa yo y sa đa đình thia nữ yên mua nô yo mua tia rõ kê phê có tao ô cô cô mua từ chỉ thơ ta vì có xa có cô tua có yo muốn chia lô tu chia ta cô 我逃。